Chào tất cả anh em nha Thì ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em về những cái đồ chơi để hỗ trợ cho anh em đi đánh bầu cua bịp Thì đồ chơi bầu cua bịp thì mình cũng nói luôn nó cũng chẳng có nhiều để cho anh em lựa chọn đâu Nó cũng chỉ có vài món thôi Và trước khi mà mình test cho anh em coi thì mình dặn anh em một điều Để anh em chú ý khi mà anh em đi mua hàng Thì đồ chơi bầu cua nếu như mà anh em muốn vô sòng anh em chơi được thì bắt buộc anh em vô sòng bất cứ sòng sới nào anh em cũng phải xác định anh em phải bỏ được đồ của mình vô một là bỏ hộp hai là bỏ nắp ba là bỏ nói chung là mình phải bỏ một trong ba cái thứ này vô nắp hộp đĩa anh em phải bỏ được đồ vô thì anh em mới có thể chơi được còn nếu như mà anh em không bỏ được vô thì mình dám khẳng định với anh em là không có bất cứ cái cách nào mà để chơi được hết thì à, cái bộ ngày hôm nay mình giới thiệu tới cho anh em là cái bộ thùng camera đây là cái mẫu thùng sơn trắng nha thì uh, cái thùng này thì về cái phần mẫu mã thì mình làm được tất cả các loại mẫu cho anh em chơi anh em chơi mẫu nào mình làm cũng được hết thùng sơn thùng nước thùng giấy nói chung là chơi mẫu nào gửi lên cho mình mẫu đó mình sẽ làm theo yêu cầu của anh em còn một bộ đầy đủ của cái thùng này nó cũng rất là đơn giản nói chung cũng rất là dễ xài thì uh, một bộ đầy đủ của nó sẽ gồm có một cái thùng nè thì đi chơi bằng thùng camera thì anh em vô sòng anh em chỉ cần bỏ mỗi cái thùng vô là anh em chơi được hột là hộp chợ nè đĩa cũng là đĩa chợ nói chung hộp với đĩa mình không cần phải chuẩn bị không cần phải sắp xếp chỉ cần bỏ cái thùng vô thôi còn thùng khi mà mình làm xong thì anh em nhìn đây giống thật 100% với cái thùng ở ngoài chợ anh em mua về chơi nha anh em thích quấn băng keo cũng được mở băng keo cũng được nói chung là thoải mái làm xong thì nói chung nhìn bên ngoài anh em không thể nào mà biết được cầm lên nó cũng nhẹ như vậy không bao giờ mà cầm lên phân biệt được độ nặng nhẹ nha dày mỏng cũng vậy luôn một lớp hết nè đó đây là cái thùng camera mình làm xong rồi nè thì khi mà làm xong thì nó sẽ có hai hình thức để anh em coi tức là cái thùng anh em bỏ vô rồi nè ai lắc cũng được anh em đứng ở ngoài anh em chỉ cần bấm cái điện thoại lên là anh em thấy đây là cái mẫu iPhone iPhone Samsung gì cũng coi được hết đó còn không muốn xài điện thoại cảm ứng thì mình sẽ làm vô cái điện thoại cùi bắp cho anh em bấm điện thoại cùi bắp lên là cũng thấy nè hàng này con tôm nè đó một là coi bằng điện thoại của bắp hai là coi bằng điện thoại cảm ứng hai con này con tôm nè thấy cả ba con đánh rõ cả ba mặt chuẩn xác tuyệt đối một trăm phần trăm làm được tất cả các loại bài nắp mẫu nắp của anh em chơi đây cho anh em coi nè rất là rõ luôn nha nè này tôm cá rất là rõ đó chơi cái này mà không hiệu quả thì chơi cái gì hiệu quả đây là cái mẫu thùng sơn camera hai này con cá nè đó rất là dễ luôn nha thì à, một là xài điện thoại của bắp hai là xài bằng điện thoại à, cảm ứng mang cái điện thoại của anh em xài hàng ngày lên trên này mình cài luôn cho anh em bầu cua gà nè thấy không rất là dễ chơi và rất là hiệu quả còn đây là cái bệ sạc pin của cái thùng này thì anh em đánh tầm khoảng 4 tiếng là nó sẽ cạn và cái thùng này khi mà anh em để một chỗ nó sẽ không hết pin nha khi nào mình nhúc nhích thì nó mới hết pin nó mới sử dụng pin để một chỗ sáng để mai đánh vẫn được rất là dễ còn sạc pin thì đây là ở bề sạc anh em cắm dây Samsung vô đặt nó lên vậy là nó sạc sạc đầy thì đánh được 4 tiếng và cái thùng này anh em mua một lần xài nói chung là một vài năm nó mới hư bảo hành cho anh em từ 6 tháng hai con gà con cua thấy được cả màu luôn nha đây là cái thùng camera màu luôn hai con gà con cua nha hộp nào cũng thấy hết hộp đĩa là đĩa chợ hộp chợ hết đó lắc xong rồi tôm gà cua đó thì bên mình cung cấp đầy đủ tất cả những cái dụng cụ để hỗ trợ cho anh em đi đánh bài nè bầu cua sóc đĩa tài xỉu và những cái game hack ở trên điện thoại thì anh em nào có nhu cầu lấy hàng thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại đây 0909704644 thì lấy hàng thì mình khuyên anh em mình ở bến xe miền Đông Sài Gòn có nhà cửa đàng hoàng lấy hàng thì anh em cố gắng sắp xếp thời gian lên trên nhà mình mình cho anh em test hàng thử cho anh em coi hàng thử cảm thấy cái sản phẩm nó ok nó đẹp phù hợp với cái sòng sới của anh em chơi thì anh em lấy về xài còn không thì cứ lên tham khảo thoải mái để tránh cái trường hợp khi mà anh em chưa giao dịch lần nào với người ta người ta lừa anh em rất là dễ thì uh, có gì thắc mắc hoặc là cần hỗ trợ anh em cứ gọi trực tiếp cho mình mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em hoặc là anh em có thể gọi zalo thì uh, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình nha